bạn đang nghe nhạc tại youtube nhạc sàn tổng hợp chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ giờ sao hạnh phúc đắm say khôn bên anh thì mưa bên em có nắng đời sao em không sắp anh giờ sáng hạnh phúc đang say không bên anh tình mưa bên em có nắng chiều bao nhiêu rồi trộn mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải